Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Hai Lúa Số Kèo Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận giải Bồ Đầu Nha nữa nha Thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái giải Bồ Đầu Nha Nhưng trước khi mình vào nhận định thì anh em cũng đã xem những cái video mà mình nhận định cho tất cả anh em rồi Thì kèo mình nhận định cho tất cả anh em thì cũng đã ăn full kèo hết rồi nha Thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em thêm một cái trận giải Bồ Đầu Nha đó là Fan Vika và Family nha anh em Thì ờ, diễn ra vào lúc 4 giờ 15 sáng ngày 4 tháng 3 nha anh em sáng ngày 4 tháng 3 thì anh em thấy trên bảng xếp hạng Benfica đang đứng đầu vị trí bảng xếp hạng với um, 59 điểm sau 22 vòng đấu. Thì trong khi đó Porto đang dí cận đích với gần tới và trong khi đó Porto đang có 51 điểm sau 22 vòng đấu nha anh em. Còn Family thì Family đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 27 điểm sau 22 vòng đấu. Thì anh em cũng thấy thành tích của hai đội thì anh em thấy thành tích của Benfica thì trong chuỗi 10 trận gần nhất của Benfica thì Benfica đã thắng tới 8 trận và để ờ, để hòa với ờ, để thua để thua ờ, Sporting Braga nha anh em với cái tỷ số là một điều và vô tới trong lần lưu thì Benfica mới để thua còn trước đó trước đó thì Benfica thắng club Luger với cái tỷ số là 2-0 trên đấu trường cúp C1 nha anh em còn bên phía Family thì anh em thấy Family trong cái mùa này có cái thành tích rất là tốt luôn nha anh em cái mùa này Family đang có một cái chuỗi là 6 ờ, trận thắng và để thua 3 trận hòa một trận thì anh em thấy Family đang có phong độ rất là tốt trong cái mùa giải này nha còn trong cái lịch sử đối đầu thì uh,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 thì cái trận này mình phiên anh em nên đánh cái mã kèo là mã kèo đội chủ đội sân khách nha anh em đó là family được chấp hai quả và anh em nằm mã kèo xỉu chứ không cho mình nha thì tại sao mình phiên anh em nằm dưới và nằm xỉu vậy đây giống như anh em cũng thấy Benfica Benfica trận này sẽ gặp uh, à, Mali và trận sau Benfica sẽ gặp uh, Club Brugge trên đấu trường cúp C1 nha anh em, trên đấu trường cúp C1. Bởi vậy trận này Benfica có thể là dưỡng chân cho các cầu thủ trẻ để ra sân thi đấu với uh, à, Family và ăn với cái cách biệt tối thiểu tầm một bàn thôi anh em. Và Benfica sẽ dưỡng sức vào cái ngày 8 nha anh em, và dưỡng sức để ngày 8 lần đá cúp C1 với uh, Club Brugge nha thì anh em cũng thấy cái trận gần nhất với Benfica bên phía Family bị thay đỏ mà Benfica chỉ ăn được cái tỷ số là cách biệt một bàn thôi thì cái trận này anh em nên nằm cái đội sân khách là Family được chấp hai trái thì anh em tỷ lệ anh em thắng rất là cao tại vì anh em cũng thấy cái cái lịch đá của bên phía Benfica là chuẩn bị gặp uh, club Luger bên phía cúp C1 rồi thì anh em thấy trận vừa rồi Benfica chấp với mã kèo 1,25 mà Benfica chỉ ăn được 1-0 thì góc góc thì à, đương nhiên là Benfica là chấp góc Benfica trận này chấp góc phải từ ba trái rưỡi đến bốn trái anh em thì anh em có thể nằm cái mã kèo à, góc dưới luôn được nha anh em nằm dưới góc ờ, luôn nha là nằm family được chấp góc luôn thì trận này anh em không nên quấn cái mã tài thẻ nha khó trận này khó có thể ra tài anh em có thể quấn mã xỉu thẻ được thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận Benfica và Family thì anh em nào xem mà anh em trùng máu với mình thì anh em có thể phe theo những cái mã kèo mà mình gửi cho tất cả anh em còn anh em nào mà không trùng máu thì anh em có thể quýnh ngược lại với mình nha còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài thì anh em muốn vào nhóm mình chơi thì để lấy nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua zalo của mình là 0937 072 613 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em làm cách nào để vào nhóm và anh em đều lấy được nhiều mã kèo hơn để anh em chơi nó hiệu quả hơn nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận